Tin tức trong ngày 7 tháng 12 năm 2021, dừng việc tắt tiếng quốc ca ở các trận của tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Theo đơn vị tắt tiếng quốc ca ở trận tuyển Việt Nam gặp Lào, việc này sẽ không xảy ra trong những trận đấu tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park tại AFF Cup 2020. Thông tin từ Next Media, đơn vị này sẽ chấp hành yêu cầu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tắt tiếng phần quốc ca trong những sự kiện sắp tới. Từ hôm nay mùng 7 tháng 12 năm 2021, khán giả và người hâm mộ sẽ được hưởng thụ trọn vẹn toàn bộ phần nghi lễ bao gồm quốc ca trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên mọi nền tảng phát sóng, thông báo phát đi từ đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 có đoạn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tất cả cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam. Yêu cầu nói trên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra sau buổi làm việc với cơ quan ban ngành về việc tắt tiếng tiếng quân ca trên YouTube trong trận Việt Nam, Lào vào tối ngày 6 tháng 12. Trước đó, khi theo dõi trận gia quân AFF Cup 2020 của tuyển Việt Nam trên nền tảng YouTube, khán giả không thể nghe ca khúc Tiến quân ca. Màn hình trận đấu hiện thông báo, vì bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm. Đây không phải sự việc mới diễn ra. Hồi giữa tháng 11, Dư luận từng bức xúc khi ca khúc Tiến quân ca bị vướng vấn đề bản quyền dù tác giả, cố nghệ sĩ Văn Cao đã hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Hành động của đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng việc tắt tiếng của đơn vị này nhằm tránh bị đánh gậy bản quyền trên YouTube. Bây giờ Media, đơn vị từng bị đài truyền hình Việt Nam tố nhận vơ loạt tác phẩm thuộc sở hữu của đơn vị này, trong đó có ca khúc Tiến quân ca, nhạc sĩ Văn Cao, cho biết không liên quan đến vụ việc đại diện Bảo hiểm Media khẳng định không có bên nào đánh bản quyền tiếng quân ca trong trận đấu giữa Việt Nam, Lào tại AFF Cup 2020. Việc tắt tiếng quốc ca là sự chủ động của đơn vị phát sóng để tránh bị mất doanh thu.